Có những thứ mua về như chưa chắc chúng ta đã sử dụng. Nhưng nếu chúng ta có một kế hoạch chi tiêu để tích lũy thì chúng ta sẽ có thể có được những cái định hướng cho tuổi già của mình Được. Dạ. một cách an nhàn. Bởi thường khi lúc chúng ta còn sức khỏe thì chúng ta phải làm cho thật nhiều. Bởi vì cái tuổi, đặc biệt nữa là về thời gian, chúng ta mất đi một ngày không bao giờ chúng ta quay trở lại lấy được cái ngày đó. Chúng ta phải biết cách để mình phân chia làm sao cho thật hợp lý trong ừ. cách chi tiêu hoặc trong những cách mình để vào những cái hạch định về cái cách chi tiêu hoặc cái cách để mình có một cái kế hoạch cho tài chính về từng độ tuổi. Tiền có thể chúng ta chưa làm ra được nhưng chúng ta sẽ có tiền vâng. nếu chúng ta có sức khỏe. Vì thế mà tôi nghĩ rằng là mọi thứ không phải là mình chờ cái tâm lý mà thì thường lúc trẻ thì mình phải chọn mình chọn công việc làm sao để cho kiếm thật là nhiều tiền và chúng ta lại tiêu tiền theo cách theo xu thế của các bạn trẻ là thấy cái gì thích là chúng ta mua dạ. có những thứ mua về như chưa chắc chúng ta đã sử dụng nhưng nếu chúng ta có một kế hoạch chi tiêu để tích lũy thì chúng ta sẽ có thể có được những cái định hướng cho tuổi già của mình dạ. một cách an nhàn cũng giống như tôi quay trở lại là cái câu chuyện của của người ở châu Âu thì bắt đầu khi tuổi trưởng thành đi làm là đã tích lũy rồi và khi người ta tích lũy cái quỹ càng lớn thì cái an sinh xã hội và cái chăm sóc của chính đất nước sẽ được có trách nhiệm có được cái sự quan tâm lớn hơn đối với người dân của mình cho nên vì thế mà tôi nghĩ rằng là thường tâm lý của các bạn trẻ Việt Nam thì chúng ta làm được đến đâu là chúng ta cứ phải xài đã <laughs> và chúng ta chờ là thôi mình còn trẻ mà còn rất nhiều cơ hội để chúng ta dạ. có thể làm những việc khác thế cho nên vì thế mà ngay bản thân tôi cũng vậy thì đến khi lúc mình còn trẻ thì mình nghĩ rằng là ồ mình mới ở cái tuổi này mà chắc đến tuổi kia tuổi kia mình cũng sẽ có nhà có xe dạ. nhưng nếu chúng ta không có định hướng không có những cái giấc mơ lớn thì chắc chắn cái giấc mơ này nó vẫn chỉ để ở đó và không bao giờ chúng ta có thể có thể mua nhà được dạ. cho nên là cái định vị kế hoạch nhưng nó phải đủ lớn đủ cái khát vọng đủ lớn thì chúng ta mới biến giấc mơ trở thành hiện thực được thực ra thì không phải chúng ta nghèo nữa mà chúng ta nghèo giấc mơ bởi vì sao ạ cũng là người kinh doanh 20 năm em cũng có công ty cũng có doanh số khoảng 100 tỷ Việt Nam đồng một năm nhưng mà em vẫn sẵn sàng hy sinh với cái giấc mơ của mình em nghĩ rằng chúng ta nên có giấc mơ và phát triển cùng với thế giới bởi vì uh, tương lai thì sẽ đến với những người mà có giấc mơ và nỗ lực làm việc ạ mình bắt đầu làm đương nhiên là phải có sự đam mê mà cuộc đời giống như em nói đấy mình phải có ước mơ mơ mơ có thể mình mơ được và cũng có thể không mơ được thì mới có người giàu và người nghèo có người thành công và có người thất bại bởi vì có những thứ làm thật thì đã không có tiền và không được ủng hộ vâng. và tôi đã bị trải qua điều đó dạ. còn có những thứ mà nó rất ảo người ta có thể thổi bùng lên chứ còn nếu ai cũng nghĩ rằng là à không cái lĩnh vực này tôi sợ lắm mà bạn đã vượt qua nỗi sợ để bạn thực hiện bạn dấn thân cái đó là tôi rất là thích ở bạn kể cả mình có thất bại mình cũng có những cái bài học rất là giá trị cho chính bản thân mình có thể em sẽ lan tỏa những cái giá trị tốt đẹp cho thế hệ sau của các em cho nên tôi chúc mừng bạn và đừng bao giờ nhắc lại đừng bao giờ tôi bỏ giấc mơ dạ vâng